các bạn nha hôm nay à, mình sẽ gửi đến tất cả các bạn một cái bản à, game hack à, mới nhé cái bản game bầu cua 2023 của tác giả Chiêu Osuper nha các bạn đây là bản hack nhé bản hack mình đã liên kết với cửa hàng sát play rồi nên là nó sẽ có cái chữ gỡ cài đặt và chữ phát nha giống như cái bản gốc đấy để cho mình chơi đó đó có bị phát hiện nha đấy hôm nay mình sẽ test cái bản hack này cho bạn xem cái độ chính xác của nó như thế nào nha các bạn đây mình mở nè mình phát nè rồi rồi cái kia đấy rồi bây giờ mình sẽ tính quy luật và mình test quy luật cho các bạn xem nhé bạn hát thì nó có hai chức năng nha các bạn là quy luật và cầm cái nhé đấy, quy luật thì mình biết được cái bán xeo nó ra con gì còn cầm cái thì mình sẽ né được à, được à, những bạch mà người ta đặt nhá ví dụ như người ta đặt con cua đi mà né con mà con cua không cho con cua ra nhá đó nó là như thế bây giờ mình sẽ test cái quy luật trước cho bạn xem nhé ví dụ như bán này là gà tôm bầu này gà tôm bầu cái này đánh con ké nhé các bạn ké này đấy bè ké luôn đấy. bè ké thì chén này mình đánh con gà nhé các bạn đấy quy luật mình tính rất nhanh nhá rất đơn giản nhé các bạn cái hai gà một tôm này hai gà một tôm đánh con nai nhé các bạn đấy hai tôm một nai hai tôm một nai hai tôm bột này đánh con cá nhé các bạn đây chén này mình tắt cá vào cá này các bạn xem nhé đấy thấy chưa rất là chính xác nhé đấy cá gà tôm này gà cá tôm chén này đánh con tôm nữa các bạn đấy bạn thấy không bây giờ mình sẽ chuyển sang cái à, chén năng thứ hai là chén năng cầm cái nhé rồi chén năng cầm cái thì à, sẽ nếp được đấy đấy mình xin phép mình sẽ chạm vào cái công tắc cái rồi mình né cho bạn xem nhé đây chạm tắc cái rồi mình né cho bạn xem nhé đây đen ké này đấy rồi ha không có ké hết chưa ok chưa rồi đến con gà bạn xem này đấy thấy chưa ok chưa nên tôm bạn xem này không có tôm luôn này né nai bầu này thấy chưa đấy đấy rất là chính xác nhá. các bạn mua một lần thì các bạn xài vĩnh viễn nhé các bạn xài luôn luôn đó trong máy thì các bạn xài luôn luôn ngày này qua ngày nọ tháng này qua tháng nọ năm này qua năm nọ như sao các bạn cứ cài luôn trong máy về đồng chơi xài vĩnh viễn nhá. nhưng bạn nào có nhu cầu cần cần cái bài hát này thì liên hệ mình nhé qua số đó điện thoại mình ở trên màn hình đấy là 0986 998 235 nha 0986 998 235 rồi chào các bạn nhé